À, xin mến chào quý vị và các bạn à, Rất vui được gặp lại à, quý vị và các bạn trong video mới nhất ngày hôm nay Thì à, ngày hôm nay à, tiếp tục em xin quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, miếng đất như là có nhà rất đẹp tại à, xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì à, cái à, vị trí miếng đất của chúng ta nằm tại ấp 1A xã Phước Hòa nằm à, ngay trung tâm xã nha quý vị giáp sát với lại cái mặt đường DT741 đây thì à, chúng ta thấy là rất đông dân cư ở san sát nha đó, trước mặt chúng ta là cái đường DT741 đó, điện đây xung quanh nè nhà ở rất đông Ê, em sẽ cố gắng quay sơ quay nhanh cho quý vị và các bạn xem Quý vị và các bạn xem video thì nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là like, share, chia sẻ cho những người có nhu cầu ờ, có thể biết được cái vị trí miếng đất này. Thì ờ, vị trí của cái miếng đất này cách ờ, trung tâm xã Phước Hòa khoảng tầm gần 1 km nha quý vị. Gần 1 km và cách trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cũng tầm 1 km luôn Đó. và từ đây mà chúng ta lên ờ, cách thành phố Hồ Chí Minh á, là khoảng tầm uh, ờ, 50 km dân ở rất đông nha và đây ờ, là cái vị trí mà căn nhà muốn giới thiệu cho quý vị nha căn nhà này thì còn rất đẹp có bề ngang là 7 mét 7 mét bề ngang mặt tiền á đã xây ờ, xung quanh hết rồi có rào hết đầy đủ nhà đẹp và chiều dài của cái ờ, miếng đất này là 63 mét nha quý vị 63 mét có 100 mét thổ cư đó đây quý vị nhìn ờ, căn nhà này thì thì do cái cái chuyện mà để ờ, riêng tư của gia đình nên em sẽ không quay vào bên trong mà chỉ quay bên ngoài cho quý vị và các bạn xem thôi Đó, nhà xây 6 mét và chừa 1 mét chừa 1 mét cái đường đi về phía bên sau phía sau nha nhà được ốp gạch đầy đủ hết rồi thì à, bây giờ mời quý vị à, đi à, ra phía sau để xem về cái cụ thể hơn cái căn nhà nhé đất rất là vuông vức sổ sách giấy tờ là đầy đủ nha quý vị tí nữa ở phần cuối video em sẽ quay về cái sổ cho quý vị và các bạn xem hiện đã có trích lục luôn và chỉ cần ra xác nhận tình trạng bất động sản là sẽ ra công chứng trong vòng một ngày có thể làm được luôn Đó. đó nhà vệ sinh nè à, phía sau thì có xây um, mấy cái phòng cái dạng như phòng trọ luôn và phía này còn một cái nhà kho nữa nhà kho để chứa đồ nha quý vị quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu á, thì uh, mua cái căn nhà này á, thì chỉ vào là dọn vào là ở luôn thôi không cần phải ờ, làm gì thêm nha rồi chúng ta ra xem cái khúc sau nữa ở phía sau là có ờ, cái chuồng gà và còn một khúc vườn chúng ta để làm vườn luôn nha đây có hai cây chanh này ừ. tường rào xây bao quanh hết rồi và báo luôn cho quý vị và các bạn thì à, chủ à, chủ nhà đưa ra giá là 2 tỷ 2 tỷ mốt nha quý vị 2 tỷ mốt là nghĩa là 300 triệu một mét ngang ở đây thì à, chỉ bán mét ngang chứ không tính mét vuông nha quý vị tổng diện tích của cái miếng đất này là trên uh, hơn 400 mét vuông 444 mét vuông và phía cuối thì em sẽ quay về cái sổ sách cho quý vị xem nha sổ cũng như là trích lục các bạn trích lục thì đã làm xong hết rồi Và đây là cái sổ của cái miếng đất như quý vị 444 mét vuông miếng đất vuông vức công chứng trong vòng một nốt nhạc nha quý vị và các bạn có nhu cầu thì liên lạc vào số điện thoại em để ở phần mô tả nha và đây là các bạn trích lục đã có trích lục đầy đủ hết rồi ừ. Rồi, à, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.